Uh, xin chào tất cả anh em Hôm nay uh, thông qua cái video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em bộ sản phẩm báo dung 6 mặt Thì như anh em đã biết những anh em nào mà đã sử dụng sản phẩm hộp tài xỉu bịp báo dung 6 mặt Thì anh em cũng biết được cái hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em ở các sóng các sới nó là như thế nào Còn những anh em nào mà chưa biết về sản phẩm của bên tôi Thì anh em có thể liên hệ cho tôi theo số điện thoại tôi đã để trên màn hình uh, Đây là cái hướng dẫn báo dung tôi sẽ bao cho anh em nước muối nổi và dọi đèn bên trong nam châm không hít đĩa chén nắp là hoàn toàn không tang bây giờ tôi sẽ test cho anh em nhé <clears throat> tôi sẵn một khăn này à, đây là máy báo dung và đây là vậy ấy chết rồi đây là máy báo dung và hộp hộp báo dung 6 mặt tôi đã làm trong cái hộp này khi anh em đi chơi thì anh em chỉ cần cầm một hộp và một máy này thì anh em đã cầm chắc phần thắng ở trong tay rồi đây, bây giờ tôi sẽ test cho anh em Đấy nhá hoàn toàn nổi này anh em được chưa à, đây tôi vớt cái hộp này trước test hai hộp còn hai hột kia là hai hột trợ nha anh em nhé ừ, đây tôi lau để ngửa lên nhớ mặt năm là mặt không dung thì mình sẽ phải ngửa nó lên khi mình không chơi nhá anh em nhé hoàn toàn đây là hột trợ hết được chưa anh em rửa qua bằng nước lã hoặc nước lọc cho nó sạch hột nhá anh em nhé lau đây đây tôi sẽ test 5 châm cho anh em nhé 5 châm năm nhựa nhựa giờ tôi sẽ test đèn pin cho anh em đèn này thì quá sáng luôn chứ không phải là sáng nữa đây anh em nhìn xem rất là trong trắng không một vết xước nào luôn không một rất là trong trắng không tì vết đây ạ dạ, đây là cái hộp tôi đã làm tôi sẽ để ngửa mặt nam lên đây anh em nhìn xem rất là trắng không có một vết gì cả Đấy. anh em à, mua hàng nếu mà anh em lên được cơ sở chúng tôi thì tôi sẽ chỉ cho anh em cách lắc này hay là các uh, à, cách đánh chẳng hạn Đấy, được chưa rất là trong thắng khi anh em đi vào sòng vào sới chơi thì ờ, mình bật máy lên gạt nút lên là bật khi nào mình không chơi nữa thì mình có thể tắt đi đúng không ạ rồi bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em một vài tiếng để anh em biết được cái độ chính xác nó như thế nào nhé đây tôi sẽ bật máy rung lên và bây giờ tôi sẽ cầm cái máy này ở tay để cảm nhận độ rung rồi, bây giờ tôi sẽ test cho anh em máy báo một ngắn một dài có nghĩa là có mặt tam đúng không ạ giờ tôi sẽ khui cho anh em mặt tam có mặt tam này anh em ơi hai tam luôn nhá rất là chính xác <coughs> à, này tôi sẽ lắc tiếp máy báo một ngắn có nghĩa là mặt hai giờ tôi sẽ mở cho anh em hai ba năm có mặt hai anh em nhé máy báo hai ngắn hai ngắn có nghĩa là có mặt tứ tôi sẽ khui anh em nhé có mặt tứ đúng không ạ rất là chính xác luôn máy báo hai dài có nghĩa là mặt lục đúng không ạ có mặt lục không giờ tôi sẽ khui cho anh em nhé bão lục luôn này anh em ơi quá chính xác luôn quá chuẩn máy báo tiếp tục một ngắn một dài có nghĩa là lại có mặt ba tiếp đúng không ạ rồi tôi sẽ khui cho anh em nhé có mặt ba này anh em ơi quá chính xác luôn đấy, đây tôi là tôi sẽ đây bây giờ tôi chỉ test sơ cho anh em một vài tiếng để anh em biết được cái độ chính xác của nó là như thế nào ờ, nếu anh em nào có nhu cầu muốn mua sản phẩm bên tôi thì anh em có thể liên hệ số điện thoại ở ờ, tôi đã để trên màn hình hoặc là có thể kết bạn số Zalo tôi tư vấn 24 trên 7 anh em nào có nhu cầu cứ gọi điện cho tôi ngoài ra bên tôi còn có rất nhiều sản phẩm như bầu cua sóc đĩa hack game thì anh em có thể liên hệ cho tôi tôi chúc anh em may mắn chào anh em